Kính thưa đại chúng, nói về lễ Vu Lan tháng 7 thì chúng ta cũng được nghe. Hôm nay Thầy nói lại một chút để đại chúng cùng ôn lại. Cái chữ Vu Lan á, chúng ta nghe nhiều, nghe quen rồi. Và nhưng cũng có thể có những Phật tử chưa được hiểu nó là cái gì. Nghe tên Vu Lan thì nghĩa của nó là gì? Nó cũng không phải là chữ Hán, nghe không? Mà Vu Lan ấy là dịch ra từ tiếng Phạn cái tiếng của nó là Ulambala. Ulambala. Đó. Và dịch ra chữ Hán á, là giải đảo huyền. Đó. Người ta gọi là giải đảo huyền. Cái âm của tiếng Phạn nó là Ulambala. Và chữ Hán không có cái từ tương đương cho nên dịch nguyên nghĩa là Vu Lan Bồn. Vu Bồn nó giống như cái chữ Ulambala đấy, Ulambala, giống như là tiếng Buddha, Buddha. Thì mình Việt Nam mình đọc là Bụt, và nhưng mà tiếng Hán ấy đọc là Phật. À, đó. Thì đấy là cái cách phiên âm, cách dịch. Cái nghĩa của cái chữ Ulambala hay là Vu Lan Bồn này nó chính là giải đạo huyền. Giải đạo huyền nghĩa là gì? Tức là hóa giải cái tội bị treo ngược. Cái chữ đảo là lộn ngược chữ huyền là là treo là treo lên Đấy, huyền là trói là treo thế thì bị treo ngược cái tội bị treo ngược mà tội này ở đâu ở trong địa ngục chúng sinh khi hết kiếp ở cõi người chết rồi nếu tội nặng à, thì đọa vào trong địa ngục và vào trong địa ngục thì chắc chắn không thể nào thoát khỏi những cái hình phạt tra tấn treo ngược tội nhân lên trói chân treo dốc đầu xuống và đánh đập tra tấn cái tội đó rất là khổ Đấy, đại chúng mà lúc nào mà thử trồng cây chuối một chút mà xem nghe không? máu nó dốc xuống rất là khổ đầu nó nhức mà thế mà tội nhân ở trong đấy bị treo ngược như thế rồi còn bị tra tấn nữa còn bị cắt da xẻo thịt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 là cứu khổ cái nạn khổ treo ngược trong địa ngục mà nói chung là cứu cái khổ trong địa ngục cho những chúng sinh bị đọa trong địa ngục Những chúng sinh này khi ở trên dương thế tạo những tội lỗi nặng nề khi chết phải vào địa ngục thì cái lễ vu lan là cái lễ có ý nghĩa để cứu khổ đó và từ đó nó có nghĩa là báo hiếu con cháu báo hiếu cho cha mẹ tiên tổ đấy là ý nghĩa của cái ngày lễ vu lan thì lễ vu lan á, đã được dân tộc việt nam chúng ta à, à, tổ chức nhiều năm rồi vào lâu dài đã trở thành cái lễ truyền thống của dân tộc và nhất là những năm tháng gần đây khi mà đạo phật được phát triển được phục hưng như bây giờ thì tinh thần của lễ vu lan rất là mạnh hôm nay đã như hôm nay đại chúng thấy à, hàng chục nghìn Phật tử về dự lễ Vu Lan tại chùa chúng ta. Đây là một cái niềm rất là vui, rất là hoan hỉ. À, xin đại chúng một tràng pháo tay nữa để chúng ta cùng hoan hỉ.